Tuyệt rồi. Cái này là tuyệt rồi, cái này Bao nhiêu giải nhỉ? Ban giám khảo bao nhiêu giải? Música 那啊。 哎没哎呀！